Xin chào quý vị và các bạn à, có mặt trong cái buổi à, livestream tối nay. Nếu anh chị em đang có mặt thì à, có thể comment ở phần bên dưới phần ô chat để chúng ta giao lưu trước khi chúng ta bắt đầu trong cái buổi tối ngày hôm nay. Cái chủ đề trong buổi tối ngày hôm nay thì Dũng muốn chia sẻ với anh chị em và các bạn đó là cái xu hướng của cái thị trường chung Ờ, trong thời gian tới có tiếp tục uh, đi xuống hay là đi ngang hoặc là những biến động như nào để chúng ta có cái nhìn khách quan trong quá trình đầu tư ạ. Ở ờ, trong buổi sáng nay trước khi vào phiên giao dịch á, thì uh, Dung có quan sát uh, các nhận định phần lớn của các công ty chứng khoán thì đều cho chúng ta thấy là rất là tích cực. Nếu các bạn nào đã gì ạ à, đã từng uh, theo dõi thì chúng ta thấy là phần lớn là những cái thông tin rất tích cực với các ty chứng khoán là ở à, thị trường sẽ tiếp tục đi lên nữa vậy điều gì đang diễn ra trong cái phiên hôm nay nếu chúng ta để ý một chút thì rõ ràng là nếu mà cái nhận định mà thấy là thị trường vẫn còn đi lên tiếp thì về cơ bản các nhà đầu tư chúng ta sẽ có một cái trạng thái đó là gì ạ à? giữ cổ phiếu hoặc là có những cái gì ạ? quyết định mang tính chất là do dự nên đây là một trong những cái lý do khiến cho rất nhiều nhà đầu tư khi mà cổ phiếu thì đang hay thị trường chung đang lao dốc thì chúng ta vẫn có cái gì ạ uh, một cái ờ, niềm tin hoặc là có một cái kỳ vọng là thị trường tiếp tục lên nữa và không bị ảnh hưởng của những cái cổ phiếu của chúng ta uh, không biết là bao nhiêu bạn đã thấy rằng là ở trong uh, cái buổi livestream gần đây nhất thì với những quan điểm cá nhân nữa cái này có thể đúng có thể sai nhưng tuy nhiên là với quan điểm cá nhân của Dũng trong suốt nhiều thời gian vừa qua à, Dũng áp dụng những chiến lược à, mang tính chất là sử dụng uh, quy luật cung cầu sử dụng giá khối lượng và đặc biệt là uh, sử dụng những yếu tố uh, kinh tế vĩ mô tác động lên thị trường để chúng ta đưa ra những cái gì ạ à, đưa ra những cái dự đoán về thị trường xu hướng còn nếu bây giờ đưa ra chúng ta một cái gì ạ à, cái câu à, chia sẻ mang tính chất là chung chung đó, à, và thị trường có thể là tới tới tới đây à, nó có điều chỉnh nhưng có thể là chúng ta nên nắm giữ một hai năm nữa nó lên được thì câu chuyện đó nó không phải là cái cách mà Dũng đang gửi đến chị em mà Dũng muốn cho chúng ta nhìn về cái, cái tư duy bao trùm tư duy bao bao quát về thị trường chứng khoán trước khi chúng ta đưa ra những quyết định để tránh trường hợp nó cho rủi ro vậy bây giờ chúng ta sẽ nói về cái rủi ro ở trong dạng này cái rủi ro theo các bạn thì trong đoạn này á ngoài những yếu tố bên ngoài bên yếu tố bên ngoài như là phép ở những yếu tố về chiến tranh như là nga và ukraine và những yếu tố lạm phát trên thế giới Ờ, thì chúng ta thấy là đây là những yếu tố có mang tính tích cực hay tiêu cực ạ câu hỏi đặt ra là trong tháng 5 này nếu trong trường hợp đúng không nếu trong trường hợp mà Fed mà tới đây sẽ đưa ra những cái gì ạ đưa ra cái cái khả năng là nâng lãi suất thì điều gì điều gì khiến cho cái gì ạ cái, cái uh, chỉ số Dow Jones của Mỹ nó có thể hồi nó có thể tăng trở lại hay nó để có thể đi xuống có một cái điều chúng ta cần lưu ý này nếu mà lạm phát gia tăng lạm phát gia tăng thì chưa bao giờ chưa bao giờ là ở gì ạ thị trường chứng khoán có thể tăng cả chưa bao giờ ở giai đoạn cuối của chu kỳ á giai đoạn cuối của chu kỳ lạm phát á, thì thường đó là giai đoạn tiền cung tiền ra rất lớn thì nó khiến cho thị trường chứng khoán tăng mạnh như về cơ bản là giai đoạn sau của chu kỳ tức là lạm phát bắt đầu sau khi mà ở giai đoạn cuối chu kỳ lạm phát đẩy lên thì lúc đó thường là gì ạ? uh, rõ ràng là lạm phát tăng thì người ta phải đẩy gì ạ đẩy cái lãi suất tức là tăng lên khi mà đẩy lãi suất tăng lên thì về cơ bản chúng ta thấy là lạm phát bắt đầu tăng và lạm phát tăng à, lãi suất tăng lãi suất tăng thì rõ ràng chi phí của các ngân hàng cũng sẽ tăng và bản thân là các gì ạ quỹ người ta sẽ hạn chế và giao dịch những cái gì ạ giao dịch vào ở những cái công ty đặc biệt là liên quan đến gì ạ à, ảnh hưởng đến gì ạ đến thị trường khi mà chúng ta thấy là cái chi phí đầu vào của các doanh nghiệp sẽ gia tăng và đây nếu chúng ta có thể xem những chính sách ngắn hạn dài hạn của Fed thì Fed thì chúng ta thấy là đây là một trong những yếu tố có thể tác động ở ờ, dũng nghĩa là không tích cực đến gì ạ à, chứng khoán thế giới cũng như là đặc biệt là chứng khoán Mỹ các bạn lưu ý cái này các bạn cần nghiên cứu cho một cách uh, chi tiết bởi vì những cái điều này là những điều mà chúng ta cần phải biết được thế thì trước khi chúng ta nói với điều này thì cho hiểu đơn giản là à, kinh tế Mỹ là một cái kinh tế đầu tàu trên thế giới và khi mà chứng khoán Mỹ nó giống như cổ phiếu blue chip ạ nó giảm thì gần như là toàn bộ chứng khoán thế giới sẽ bị ảnh hưởng một số các cổ phiếu hay một số các nền kinh tế có thể chống chọi được nhưng về cơ bản thì chúng ta thấy rằng là rất khó để gì ạ đi ngược lại với toàn bộ cái, cái à, chứng khoán thế giới giảm nên ở đây chúng ta lưu ý rằng là uh, về cơ bản cũng đấy là xu hướng của chứng khoán Mỹ như hôm trước Dũng phân tích á thì nó đang có xu hướng gì ạ à? điều chỉnh và trong trường hợp mà uh, Fed mà nâng lãi suất lên thì cái khả năng điều chỉnh sẽ là hiện hữu tức là khả năng sẽ uh, là một trong những yếu tố có thể tác động đến thị trường chứng khoán Mỹ uh, diễn ra trong thời gian tới còn vấn đề châu Âu thì chúng ta biết rồi uh, rõ ràng là hiện tại thì ở châu Âu thì chúng ta thấy là cái lương thực ở đang gia tăng rất là cao bởi vì thứ nhất là nga và ukraine là hai cái nước xuất khẩu lương thực rất là lớn và hiện tại thì lạm phát của châu âu đang mức gọi là báo động nếu chúng ta lưu ý ở đây là điều thứ nhất là chúng ta báo động cái điều thứ hai là chúng ta thấy rằng là cái yếu tố thứ hai đó là giá dầu đang leo thang và cái đặc biệt nữa là chúng ta thấy là hiện tại châu âu á, lúc này là đang có một cái cái làn sóng để tranh cãi đó là có liệu cái cắt cái cái cắt giảm cái việc mà mua dầu của nga hay không vậy điều gì nếu cắt giảm mua dầu của nga chúng ta nếu mà châu Âu mà đoạn tuyệt với dầu của Nga thì điều gì diễn ra thì cái điều điều mà có thể diễn ra ngay tức khắc đó là gì ạ đó là giá dầu giá khí đốt bắt đầu gia tăng đây là một trong những yếu tố chúng ta phải biết là giá dầu và giá khí đốt bắt đầu gia tăng và chính vì vậy thì rõ ràng là lạm phát lại tiếp tục nổ ra và và nó càng trầm trọng hơn và đây cũng là một trong lý do khiến cho cuộc sống của nước châu Âu bắt đầu khó khăn hơn và việc mà gì ạ việc mà chúng ta gọi là sản xuất hoặc là việc mà chúng ta đấy là phát triển sản xuất hoặc là gì ạ kinh tế thường là các nước sẽ bị ảnh hưởng và đây cũng là khiến cho cái gì ạ chứng khoán có thể bị ảnh hưởng đặc biệt những cái nền kinh tế lớn như là Đức Pháp Anh đây là nền kinh tế lớn của châu Âu có thể bị ảnh hưởng và nếu chúng ta xem cái biểu đồ về xu hướng của cổ phiếu châu Âu thì chúng ta cũng thấy rằng là xu hướng có khả năng là chuẩn bị bước vào đào chen cái này chúng ta sẽ cần nhiều thời gian hơn và Dũng sẽ có những buổi chia sẻ trong thời gian tới chúng ta quay trở lại Việt Nam ạ thế thì Việt Nam chúng ta quay trở lại là đầu tiên có lẽ chúng ta có thể nhìn quan sát thì chúng ta thấy là cái chỉ số VN Index trước khi chúng ta phân tích sâu vào cái này thì ờ, Dũng muốn uh, chia sẻ sâu hơn về cái chỉ báo của VN Index trong thời gian tới để chúng ta có thể nhìn kỹ hơn về chỉ báo à, hôm trước thì Dũng có chia sẻ với các bạn đó là phía trên này là một cái gì ạ một cản rất là cứng đây là một cái cản rất cứng cả một cái nền giá rất là lớn và trong mỗi quá trình đi xuống này thì ờ, chúng ta đều thấy là khối lượng bán ra rất là mạnh với khối lượng bán ra rất mạnh như này đây là khối lượng bán ra rất mạnh này và với cái việc mà thị trường giảm rất là sâu như này nó không có chúng ta gọi là không có cái dòng tiền tham gia vào ở à, thị trường chứng khoán chúng ta hiểu đơn giản đó là dòng tiền là một trong yếu tố quan trọng nhất bởi vì thị trường chứng khoán nó lên nó phải có dòng tiền dòng tiền của ai dòng tiền của các tổ chức dòng tiền của các định chế tài chính bởi vì họ rất nhiều tiền nhà đầu tư cá nhân thì thường này kinh nghiệm thì ít đúng không giao dịch theo cảm tính theo gì ạ à? mách nước theo uh, không có chiến lược không có gì à? quy trình mà chỉ nghe mách nước thôi nên cái việc mà tâm lý có thể chúng ta gọi là nó không cố định nó mang tính là hoảng loạn khi mỗi khi thị trường giảm thì nó mang tính hoảng loạn nhiều hơn còn với nhà đầu tư tổ chức thì bao giờ họ có kế hoạch trước họ mua là mua họ bán là bán nên cái việc mà điều khiển đám đông rất là đơn giản chúng ta gọi là điều khiển à, đám đông chứ là là một cái tâm lý bày kiều à, cái bày kiều thì thường là gì ạ trong một xuống lên thì họ gì ạ à, mua là thắng mua là thắng nên cái việc mà không có cần phải kiến thức họ mua họ mua và họ thấy là mình rất là giỏi mình rất là thành công nhưng trong một xuống đi xuống thì chúng ta thấy là toàn bộ lợi nhuận có rất nhiều anh chị em cũng tin chắc là trong cái xuống đi lên chúng ta có thể kiếm được được năm sáu mươi phần trăm thậm chí là uh, vài trăm phần trăm thậm chí là ba bốn trăm phần trăm lợi nhuận nhưng khi mà thị trường bước vào xuống giảm thì phần lớn chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta là những nạn nhân không những là không giữ được cái số mà lợi nhuận chúng ta đang có và thậm chí bị thua lỗ có một số trường hợp thì à, Dũng tin là nếu ờ, không phải là tin nữa mà số số lớn là có thể bị bị mất hết thậm chí là cháy tài khoản bởi lý do họ không biết rằng thị trường nó đang ở đâu thế đi để chúng ta quét sâu vào vấn đề này có lẽ là chúng ta quay trở lại đôi chút về ở à, những cái gì Dũng chia sẻ trong suốt thời gian vừa qua để các bạn có thể thấy là đây có phải là những cái kiến thức mà nó rất quan trọng với việc của chúng ta đầu tư hay không à, bao nhiêu bạn đã thấy rằng là năm 2021 khi lúc đấy lúc chia sẻ về cái thị trường chứng khoán á vào tháng 5 này này thì cái việc đầu tiên cho các bạn thấy là chúng ta thấy là, là phần lớn mọi người phần lớn các công ty chứng khoán đặc biệt là nếu anh chị em có nhớ công ty chứng khoán nào họ cứ đưa ra những cái nhận định là thị trường sẽ giảm mạnh thị trường giảm mạnh anh chị em có nhớ thời điểm đó Dũng nhắc đi nhắc lại cái công ty chứng khoán đấy không ạ Dũng họ nói rằng là thị trường sẽ là bước giảm mạnh giảm mạnh giảm mạnh và cái việc mà Dũng đưa ra cái dự báo dựa trên quy luật cung cầu dựa trên xu hướng dựa trên gì ạ những yếu tố hiện tại của gì ạ hiện tại của thị trường ở đây chúng ta quay trở lại đấy thế thì dựa trên những yếu tố hiện tại của thị trường thì thị trường tiếp tục đi lên ở à, đây và nó sẽ chạy trong nốt cái chu kỳ đến tháng 7 là kết thúc ạ nếu các bạn nhớ ở đoạn này đấy các bạn thử xem là những nhận thế thì rõ ràng là gì ạ cái việc mà chúng ta dựa hoặc chúng ta đầu tư theo một cái hệ thống phương pháp mà chúng ta nghe theo cảm tính mà không có kiến thức thì chúng ta phải trả giá rất là đắt đấy là cái điều đầu tiên nếu các bạn nhìn thấy cái điều này tại vì dũng không muốn nhắc cái công ty chứng khoán đó bởi vì lúc đó thì dũng thấy rằng là nếu mà đưa ra như như này thì có lẽ mọi người bán hết và cuối cùng chúng ta lại mua và chúng ta mua thường là khi bán xong thì chúng ta mua ở trên đỉnh trường sơn và có thể chúng ta bị thua lỗ tại vì chúng ta vùng này là vùng gì ạ nó dao động rất là lớn đúng không nên cái việc mà chúng ta thấy là cổ phiếu có thể tiếp tục đi lên và sau đó thì chúng ta vì chúng ta bán hết ở đây nên nó nó gì ạ vùng này nó biến động lớn và khiến chúng ta nắm giữ ở phía trên này khiến một số anh chị em có thể mất tiền bởi vì chúng ta không nắm rõ được là thị trường đang ở đâu à, chúng ta quay trở lại là thời điểm này à, mọi người có thể à, tại vì chúng ta thấy rằng là phần lớn chúng ta cứ phân tích báo cáo tài chính này là một này phần lớn chúng ta nói là kinh tế vĩ mô và khi mình chia sẻ những cái điều và thực tế đầu tư chứng khoán chúng ta cần phải biết thì chúng ta cứ phải là kinh tế vĩ mô là cái gì ạ với chúng ta cần phải đưa ra những cái gì tạo ra cái gì đầu tiên chúng ta sẽ nói về gì ạ nói là kinh tế vĩ mô của chúng ta thời điểm này chúng ta cứ mong muốn ai chẳng mong muốn là kinh tế vĩ mô nó tốt ai chẳng mong muốn là kinh tế nó kinh tế vĩ mô nó hỗ trợ cho thị trường để trường đi lên nhưng ở đây chúng ta có thể đầu tiên trong mọi cái đầu tiên là chúng ta cần phải xem rõ chu kỳ thị trường vậy chu kỳ thị trường nó đang ở đâu ạ thị trường thì nó có chu kỳ nó, nó gì ạ nó tích lũy nó tăng trưởng nó phân phối và nó phải suy thoái đó là chu kỳ thị trường nó tích lũy đây là quá trình tích lũy nó tăng trưởng nó phân phối và bước vào suy thoái đơn giản đấy ạ nên cuộc sống của chúng ta con người chúng ta ăn thôi có sinh lão bệnh tử nó gì ạ sinh ra phát triển và suy thoái và kết thúc đấy là một trong những yếu tố rất quan trọng để đầu tư thế thì bây giờ nó đến giai đoạn suy thoái rồi và chúng ta đi tìm cái gì để chúng ta cứ gì ạ à? kéo nó vì chúng ta đang nắm cổ phiếu giống hôm trước dũng có chia sẻ cho một cái bạn nào đó bạn vào xem livestream đó là gì ạ à? bạn rất đau, đau rất là đau khổ dũng hôm đấy dũng có ví, ví dụ đó là gì ạ à? nước hoa và nước tiểu đấy các bạn biết rằng là khi mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu thì khi mà chia sẻ cái điều này diễn ra thì họ rất là đau khổ đúng không ạ bởi vì họ đang muốn nắm giữ cổ phiếu họ đang muốn gì ạ kỳ vọng là thị trường sẽ lên và nếu mà chia sẻ như thế này thì à, lại gì ạ khiến cho mọi người bán ra và ảnh hưởng đến gì ạ đến cái cái tài khoản của bạn nên họ vào họ nói những điều mà chúng ta thấy là không được tích cực như vậy có bao nhiêu các bạn đã thấy là nếu bây giờ chúng ta dũng và nói rằng là à, thị trường nó điều chỉnh mà nó ảnh hưởng đến thị trường ảnh hưởng đến thị trường khiến cho thị trường giảm hay là gì ạ thị trường nó đương nhiên nó phải như vậy ạ thị trường nó đương nhiên nó phải như vậy thì thị trường nó để hết chu kỳ phân phối nó cần phải suy thoái đúng không suy thoái hay là một bạn ở đây rất là vui ạ à. bạn Trần Việt Anh có một trường phái cũng biết là lần đầu tiên cũng nghe đó là trường phái tâm linh à, trường phái tâm linh là cái trường phái kiểu như là chúng ta không nhìn thấy về trường phái tâm linh tức cái gì mà chúng ta không nhìn thấy thì chúng ta dự đoán và trường phái tâm linh thì thực tế cái trường phái này thì Dũng chưa bao được học có thể nếu ai đó mà học rồi và có kết quả thì có lẽ bảo Dũng thì Dũng sẽ đi học bởi vì trường phái này là trường phái mà nếu nó đúng mà chỉ cụ chỉ đưa ra mà à, dựa dựa vào những cái mà chúng ta gọi là à, phong thủy hay là dựa vào cúng bái hay dựa vào à, vũ trụ cái nào đó để dự đoán thì thực sự có lẽ là chúng ta cũng cần phải nghiên cứu phải học tại vì chúng ta chỉ đi làm những việc đó là chúng ta sẽ thành công à, đây là Dũng uh, chia sẻ mang tính chất là vui vui, vui thôi ạ à, về cơ bản là chúng ta thấy là trong lúc này thì Dũng không muốn gây áp lực cho bất cứ chúng ta à, muốn chia sẻ những cái livestream như này mang tính chất là vừa giao lưu vừa hỗ trợ vừa chia sẻ kiến thức để anh chị em có thể uh, có những quyết định cho riêng mình bởi vì uh, nếu mà đưa chia sẻ mang tính chất rằng là gì ạ nó mạnh mẽ quá mà chúng ta đang lo lắng thì chúng ta lại đưa ra những quyết định nó nó không đúng theo cái cái cái chúng ta gọi là cái tâm lý chúng ta thì thường là chúng ta khi mà thị trường nó hồi lại là chúng ta rất là không vui nhưng nếu chúng ta học được kiến thức thì chúng ta sẽ thấy là mọi thứ chúng ta đưa ra quyết định rất thoải mái thế chúng ta quay trở lại là đầu tiên trong cái đầu tiên trong lúc này anh chị em cần nhớ là đầu tiên trong cái đầu tiên lúc này đó là gì lạm phát đến từ đâu lạm phát đến từ đâu thế đầu tiên trong lúc này là lạm phát đến từ giá nguyên liệu đang gia tăng đấy chúng ta sẽ sau đó chúng ta phân tích về thị trường nó dễ giá nhiên liệu như là xăng dầu đang ở tăng giá nhiên liệu gia tăng đó là chúng ta khi giá nhiên liệu gia tăng thì nó dẫn đến một tình trạng là chi phí về vận chuyển vận tải á nó sẽ gia tăng tức là chúng ta thấy là những cái phương tiện vận tải xe xăng xe mọi thứ gia tăng tiếp theo đó là gì ạ vì xăng xe vận tải gia tăng nên thịt cá rau củ quả cũng gia tăng và đây nó gọi là lạm phát đẩy và khi mọi thứ nó đẩy lên thì nó khiến cho gì ạ toàn bộ những cái những lĩnh vực khác nó cũng giá tăng chẳng hạn như chúng ta đấy là nếu chúng ta để ý một chút rằng là cái xăng dầu tăng thì có lẽ là uh, về cơ bản như cát sỏi cũng gia tăng hoặc là sắt thép cũng gia tăng chúng ta chưa nói về giá sắt thép tăng và chúng ta nói về cái vận chuyển cái chi phí vận tải cho sắt thép đến từ nhà máy đến các ờ, công trình xây dựng nó cũng gia tăng và khiến cho nó đẩy rất là cao đấy là chúng ta phải lưu ý về điều này mà cái điều này nó bây câu hỏi là cái lạm phát này nó kết thúc ngay được không câu chuyện là cái lạm phát này có kết thúc hay không hay nó theo chu kỳ à, đây là cái quan trọng lạm phát này nó kết thúc ngay được không hay nó theo chu kỳ về cơ bản nó sẽ theo chu kỳ và khi mà cái chu kỳ đầu lạm phát thì nó sẽ đẩy và trong quá trình đẩy như này nó khiến cho dòng tiền sẽ rời bỏ những cái cổ phiếu mà nó bị bởi vì tác động lạm phát và nó sẽ tập trung vào những cổ phiếu mà có khả năng được hưởng lợi trợ lạm phát đấy, chúng ta đấy, cổ phiếu được hưởng lợi trong quá trình lạm phát hoặc là cổ phiếu tăng trưởng tăng trưởng do một yếu tố nào nó lớn hơn tăng trưởng ở à, cái gì à, ạ tăng lớn hơn so với cái, à, cái rủi ro về lạm phát thì ở đây chúng ta tí nữa chúng ta cần phải phân tích theo cái nhóm đấy nó sẽ diễn như nào cái điều thứ hai chúng ta cần phải quan tâm đến bất động sản ở bất động sản thì chúng ta biết rằng là lạm phát gia tăng thì vấn đề đầu tiên là gì ạ nó cũng ảnh hưởng đến lạm bất động sản bởi vì bất động sản vừa rồi làm sao bất động sản vừa rồi thì chúng ta thấy là nhà các nơi hiện tại thì nó vẫn ở mức cao có nhiều cái dự án đặc biệt là dự án về tại thời điểm này chúng ta thấy là những bất động sản liên quan đến uh, chung cư ở các nhiều nơi thì đang thiếu nguồn cung nó cũng còn gia tăng nhưng chúng ta thấy rằng cái đợt vừa rồi á những cái bất động sản liên quan đến gì ạ liên quan đến các dự án nó đang ở mức đỉnh tại vì trong bất động sản nó cũng giống như ở đầu tư chứng khoán nó tích lũy tăng trưởng và chạy nước rút và bất động sản nó cũng giống như chứng khoán nó là gì ạ nó đều có big boy kéo giá nó đều có big boy kéo giá nên phần lớn các gì ạ các nhà đầu tư cuối cùng là nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư gì ạ f không thiếu hiểu biết và đặc biệt chúng ta hiểu luôn đơn giản đó là gì ạ? những cái nhà, nhà ở quê chúng ta thấy là những cái gia đình mà chúng ta đi nước ngoài á vì ờ, rõ ràng sau khi đi nước ngoài thì con cái gửi về một số tiền rất là lớn nên việc mà không biết làm gì đầu tiên thì gì ờ, ạ gửi tiết kiệm nhưng sau đó thì thấy đất nó lên ác quá thì bắt đầu chuyển sang bất động sản bao nhiêu anh chị em thấy điều này quê mình có thể cầm mai số một đúng không ạ tức là bình thường là chúng ta thấy là chúng ta đi nước ngoài thì kiếm được tiền sau đó gì ạ ờ, sau đó chúng ta gửi gửi ngân hàng nhưng thấy là bất động sản tăng mạnh quá nên bắt đầu chúng ta lại quay trở lại đầu tư bất động sản nên bất động sản nông thôn vừa rồi nó tăng rất là mạnh và đó chúng ta gọi là đỉnh ngắn hạn trong đâu gọi là đỉnh ngắn hạn trong chu kỳ bất động sản nông thôn đấy cái đến yếu đó yếu tố đó chúng ta cũng có thể thấy được là chúng ta quay trở lại chúng ta thấy được điều này và cái chu kỳ này nó lặp đi lặp lại rất nhiều nơi và rất nhiều chu kỳ khác nhau chúng ta nhớ là cái cái chu kỳ đầu tiên là chu kỳ của diện bất động sản ven biển cách đây khoảng 2 năm chúng ta thấy là đầu tiên chúng ta thấy là phú quốc nó tăng rất là mạnh tháng rất mạnh sau đó thì gì à? sau hết sóng ở phú quốc các nhà đầu cơ lại chuyển sang ở đà nẵng và chúng ta thấy là tất cả những vùng đà nẵng thì lúc đấy thật là bản thân là gì ạ à? thành phố đà nẵng còn đưa ra những chỉ thị nghiêm cấm mua bất động sản và dùng lúc đấy chúng ta thấy là trung quốc nó cũng mua rất là nhiều tức là ở ờ, trung quốc nó thuê người và đứng tên và nó kéo bất động sản ở đà nẵng tăng rất mạnh và sau đó thì à, với những chính sách của nhà nước thì bất động sản phú quốc à, đà nẵng sẽ có một thời, thời điểm giảm rất mạnh và nó đi vào ổn định và hiện tại sau đó thì chúng ta thấy nó đến được đâu ạ nó lại tiếp tục đến Vân Đồn đúng không ạ Vân Đồn Quảng Ninh và sau đó nó chuyển đến gì ạ à? chuyển đến Bình Thuận và một số nơi khác và cuối cùng gì ạ à? sau đó thì nó biến mất và với những ai đang nắm giữ bất động sản ở những vùng đó thì làm sao chúng ta cứ ai đang nắm giữ bất động sản vùng đó thì ra nó vẫn chưa lên được đỉnh và nó nằm mãi ở đấy một thời gian rất dài và đó chính là những nhà đầu tư cuối cùng để chúng ta hiểu rõ được vậy ở đây chúng ta cũng thấy là những nhà đầu tư đang nắm giữ ở cổ phiếu trên này nó cũng giống như những nhà đầu tư đang nắm rõ nắm ở phú quốc ở gì ạ ở vân đồn ở những cái nơi mà chúng ta ở trên đỉnh này thì trong quá trình suy thoái này có thể sau một thời gian rất là dài nữa đúng không dài nữa nó mới quay trở lại nên cái việc mà chúng ta thấy là chúng ta thấy là mọi thứ nó rõ ràng thì mà chúng ta mua vào thì rất nguy hiểm à, nếu chúng ta để ý một chút tại vì dũng muốn đưa ra những cái điều này để chúng ta thấy là cái điều này có phải chúng ta được cảnh báo trước không giả sử như là hoa pilit chúng ta hay là ở Việt Nam chúng ta thấy là hoa gì ạ cái hoa hoa gì ạ hoa lan đúng không hoa lan đột biến thế thì câu chuyện Dũng muốn nói cho anh chị em cái câu chuyện ví dụ của hoa lan đột biến để chúng ta hình dung ra cái cổ phiếu nó sẽ như nào hoa lan đột biến thì cái cách thức người ta làm cũng tương tự như vậy bình thường những cái hoa lan đấy thì ở Trung Quốc nó có gì ạ nó có rất nhiều cái lan lại đấy và thực ra là muốn cung bao nhiêu thì tức là muốn cung bao nhiêu thì có cầu đủ bấy nhiêu nhưng thực tế thì họ không bao giờ cho chúng ta một cái lượng cung đủ lớn và họ sẽ gì ạ à? họ sẽ họ sẽ tạo ra một những cung cầu ảo đó là gì ạ à? họ cấp ra một cái lượng hoa lan vừa nhỏ sau đó thì họ làm gì ạ à? cả nhà họ biết không ạ họ sẽ ở ờ, đến một cái vùng nào đó giả sử như là dũng ở cái một cái vùng uh, phú thọ thì dũng thấy rằng là sau khi họ đã có đến một cái vùng nào đó họ đóng, đóng trại đó sau đó họ bán lan ra và họ tìm một số các à, à, người nơi khác đến như thuộc đa phần là quân của họ đến mua hoa lan đó mua hoa lan đó và đẩy giá lan lên và dân ở đấy thấy là giá lan lên thì họ mua vào và họ thấy là đầu tiên họ có lãi họ đâu đầu tiên có lãi nên lúc đấy nhà nhà mua vào người người mua vào và thực tế là cái sóng này nó kéo dài mất khoảng hơn 2 năm 3 năm gì đó và họ đây ạ à, quá trình họ gì ạ à, họ lại tiếp tục tìm những cái tức là họ đưa quân đến họ đẩy giá lan lên họ mua giá cao hơn họ mua giá cao hơn và người dân lại có thể thấy rằng là đầu tiên họ mua xong họ bán bán xong họ thấy rằng là bán xong là bị gì ạ à, mất cứ bán xong thì giá lan lại tiếp tục lên họ thấy cảm giác là nếu cứ bán ra là mất mất toàn bộ mất một lượng tài sản rất lớn nên dần dần họ có xu hướng là không muốn bán ra nữa và sau đó thì ạ à, họ đã cung cấp một lượng lớn đầu tiên chỉ một vài người mua thôi ạ à. nhưng sau đó thì đến hàng chục người mua hàng trăm người mua và thậm chí là họ lên báo chí à, họ thuê báo một cái trang báo có thể mất khoảng độ um, mấy chục triệu gì đó để họ thuê hoặc là, là họ thuê truyền hình họ làm rất nhiều các chiến lược chúng ta gọi là chiến lược marketing và khiến cho giá lan tăng rất mạnh và dần dần nó nó kéo cho hết vùng từ Phú Thọ đến các vùng khác và lên đến cả nước và chúng ta thấy là sau đó thì thì à, họ họ bán được một lượng lớn rồi họ rút ra và đấy là lý do khiến nhiều người mất tiền và ở đây chúng ta thấy là trong đầu tư chứng khoán cũng thế cách đây một vài tháng thì chúng ta thấy là có một đội nhũ gì à, họ lên họ nói về cổ phiếu của họ họ lên họ gì ạ à, họ nói và họ đưa ra những cái cổ phiếu rất là hay đúng không sau đó thì cổ phiếu vẫn tiếp tục lên và họ đưa ra những chiến lược họ đưa ra là cổ phiếu sẽ lên đến 300 500 lên đến gì à, hàng triệu cổ phiếu và họ đưa ra một kịch bản như năm 2006 07 và khiến cho nhiều fan điên cuồng và nếu mà Dũng chia sẻ một cái cổ phiếu nào đó trong cái nhóm của họ thì họ cử người làm gì ạ cử người đến đấy canh đó và bắt đầu đưa ra chẳng hạn nếu mà Dũng có vi phạm nào đó nó nhắc cổ phiếu của họ thì họ sẽ làm gì ạ họ sẽ chửi bới họ sẽ làm toán lên họ họ đi theo bầy đàn và khiến cho gì ạ khiến cho thực ra lúc đấy mình chia sẻ thì thường thì thường là chúng ta thấy là đã có một bầy đàn họ đến họ cảnh báo là mày không được chia sẻ cổ phiếu của chúng ta ngon và khiến cho nhiều người lại để ý cái cổ phiếu đó và bắt đầu họ lại mua vào và đấy chúng ta thấy là mọi thứ rất là trực đấy mọi thứ nó là những cái kịch bản có trước chỉ khi mà củ những nhóm đấy có thể bị bắt hoặc là bị làm sao đó chúng ta mới nhìn thấy được và tất cả cái điều này chúng ta thấy là Tân Hoàng Minh FLC và thậm chí là còn nhiều cái nữa nhá nhiều cổ phiếu như là và trong năm chiến chúng ta thì thấy là năm vừa rồi chúng ta thấy cái tốc độ gì ạ à? tốc độ mà mà, mà thắt ờ, chuyển trái phiếu của cái công ty trí việt nó tăng rất là mạnh đúng không chúng ta thấy là tăng vốn lên rất là mạnh thì chúng ta thấy là một cái công ty mà vốn bé tí đó từ năm lúc đấy là dũng nhớ là cách đây khoảng 3 năm thì đó vốn chỉ có uh, rất là nhỏ nhưng bây giờ tăng vốn lên thì gấp năm sáu trăm lần thì rõ ràng là chúng ta không thể làm cái gì mà vốn nó tăng nhiều như vậy nên đấy là những lý do chúng ta cần phải biết được chứ không phải chúng ta đầu tư mà chúng ta cứ mua mua bán bán cổ phiếu mà không biết uh, lúc nào là lúc mà chúng ta có thể tham gia mà cứ mua là mua và chỉ nghe những bánh vẽ để nó vẽ ra đúng không ạ khi mà nghe bánh vẽ vẽ ra thì cuối cùng chúng ta sẽ là nạn nhân và dũng nhìn thấy nhiều nạn nhân như một bạn taxi à, mua đầu tư chứng khoán thành công dũng chia sẻ cái điều này để các bạn thấy rằng là một bạn taxi thì đầu tư chứng khoán thành công sau đó thì về bảo mẹ là gì ạ à? bán đất đi để cho đầu tư sau đó bán đất đi cho đầu tư thì cuối cùng gì ạ à? đầu tiên bạn đầu tư bạn lãi được uh, dũng nhớ không nhầm lúc đấy bạn có khoảng năm sáu trăm gì đó bạn lãi được 2 tỷ sau đó thì vì bạn lãi bạn giỏi quá bạn về là bảo mẹ bán đất gì bán đất thì bán đất và thậm chí là uh, cầm cố cái sổ đỏ của gia đình để gì ạ để để để uh, tiếp tục đầu tư và cuối cùng bạn mất hết mất sạch luôn ạ và sau khi mất sạch thì lại gì ạ gây ra một cái vụ tai nạn chết người nữa nên cuối cùng là đen lại tiếp tục đen hơn và bảo bây làm thế nào để xử lý điều đó nhưng thực tế là mọi thứ khi mà chúng ta trở thành con bạc rồi thì rất là khó khăn hoặc là một bác nữa đây Dũng chia sẻ như này để các bạn biết rằng là một bác nữa thì bạn bác cũng đầu tư 2 tỷ đồng sau đó thì đang làm nhà nước thì cũng đang rất là ngon tức là làm nhà nước thì thì lương thì chỉ được 20 triệu tổng thôi cũng là ngon rồi nhưng sau đó thì đầu tư được hơn 4 tỷ và bắt đầu nghỉ nhà nước và vừa rồi thì lại gì ạ đã quay trở lại ban đầu tức là vừa rồi lại quay trở lại ban đầu tức là lúc này toàn bộ cái số tiền số lãi bị mất hết và bây giờ lại đi xin việc khác để làm thực sự Dũng nhìn thấy điều này là Dũng rất là sốc nên khi mà chia sẻ những điều này thì anh chị em thông cảm là Dũng luôn luôn có những cái độ gần ở đây để mong là anh chị em nhận ra cái bài học chứ không phải là uh, có cái điều gì cả Dũng rất là yêu quý tất cả anh chị em bởi vì Dũng đã là những người mà đã thất bại rất là nặng nề trong quá trình đầu tư nên chính vì vậy đưa ra những cái gì ạ cái chiến lược đưa ra những cái gì quy trình và thường thì chúng ta thấy thấy rằng là những cái câu hỏi của Dũng nó mang tính chất để cho chúng ta động não chứ không phải mang tính chất là là là, là gây khó khăn chúng ta để giúp chúng ta hiểu rõ được chúng ta cần phải làm gì trong lúc này vậy bây chúng nó quay trở lại quay trở lại vậy thị trường nó đang ở đâu ạ anh chị em có thể comment ạ lạm phát do gì ạ? giá nguyên liệu cái thứ hai là bất động sản thì phần lớn là các bất động sản do vay mới thời điểm này sẽ là khó cho vay rất là khó cho vay các bất động sản mới đặc biệt là bất động sản đầu cơ nên chính vậy thì các cổ phiếu bất động sản đầu cơ tới đây nó có thể tăng được không ạ bất động sản tới đây có thể đầu cơ nó phải tăng được không ạ về cơ bản nếu mà một người mà chúng ta gọi là thiểu năng trí tuệ đi chúng ta gọi là thiểu năng trí tuệ đi mà nói cái điều này thì họ có thể phải biết rằng là nếu bây giờ gì ạ kinh bất động sản nó tăng là do do bơm tiền đúng không bất động sản nó tăng là do bơm tiền và bây giờ nhà nước lại không cho gì ạ à? không cho vay các ngân hàng không cho vay mà bây giờ cứ bảo là bất động sản sẽ tăng thỉnh thoảng chúng ta nhìn trên báo chí ấy, bất động sản tăng ở trên báo chí thôi chúng ta nhìn trên báo chí thì thấy là vùng nọ tăng vùng kia tăng và chúng ta thấy là mỗi một cái vùng tăng đó là những cái nhóm cò đến các vùng nó tạo sóng tức là từng giả sử như này, này nếu muốn dũng muốn làm cái sóng ở long biên hà nội chẳng hạn bên long biên hà nội có một dự án nào đó thì Dũng sẽ tập hợp một nhóm các nhà môi giới khoảng độ một hai trăm người sau đó thì gì ạ à? tức là cái nhóm đấy là cùng nhóm cò với nhau họ đến đấy và họ làm gì ạ à? họ đến đấy họ cứ lượn đi lượn lại và họ vẽ ra bánh vẽ sau đó thì một nhóm khác lại đến để gì ạ à? đẩy giá lên sau đó thì gì ạ nó lại rời đi rời đi xong nhóm khác đẩy giá lên và những cái con cừu cuối cùng là những con cừu mua và đấy chính là cách mà họ làm nên chúng ta thấy là những dự án nào bắt đầu nó vừa triển khai hoặc những dự án nào mà họ làm giá thì chúng ta là ô tô này ô tô xe máy đặc biệt là toàn xe sang này người đi rất đông người đến nhưng thực ra là sau đó đây là họ tạo sóng và những cái sóng này thì sau khi họ rời đi thì những cái sóng như đất ở phú một vùng ở phú quốc đất ở gì ạ đất ở uh, quảng ninh chúng ta vẫn đồn sau một thời gian là nó không tăng và nó nằm im ở đó và chúng ta thấy rằng là câu chuyện này nó giống như chứng khoán chúng ta sau khi nó rời đi thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu như này nó sẽ gì ạ à? nó nằm im luôn à. đây rồi nhá đây tạo sóng này quá trình tạo sóng xong sau đó đây là quá trình tạo sóng xong tức là lúc này họ mua họ tích lũy họ sẽ dồn tất cả quân của họ mua ở đây ạ à. sau khi họ dồn quân của họ mua rồi sau đó thì gì ạ à? họ tạo ra sóng tạo ra sóng là họ đầu tiên họ mua họ bán cho nhau mua và bán cho nhau họ sẽ dùng tiền của họ mua bán nhau để tạo sóng sau đó thì họ dùng marketing marketing từ hội nhóm Zalo hội nhóm gì ạ à, uh, Facebook hội nhóm livestream hội nhóm Zoom tất cả mọi thứ tạo sóng và sau khi họ tạo, tạo sóng thì thấy cổ phiếu lên cổ phiếu lên thì tất cả các hội trong đó mua là có tiền nên họ tạo ra bầy đàn sau đó họ có tiền không điều chỉnh xong lại lên họ tạo ra bầy đàn và tiếp tục lên và trong quá trình lên này thì họ sẽ hứa với họ cho chúng ta một cái kịch bản đẹp đó là cổ phiếu này sẽ lên đến nhỉ 200 300 sau đó cổ phiếu xuống xuống sau nó lại lên và chúng ta thấy là nó cũng không chết và sau nó xuống nó hồi và cuối cùng nó lại gì ạ nó lại tiếp tục rơi xuống vùng này và sau đó thì khoảng độ 3 5 năm và nó mới quay trở lại quay trở lại có thể một số cổ phiếu thì nó rời đi mà nó không bao giờ quay trở lại nữa bởi vì thực sự là kiếm từ sóng bất động sản nó quan trọng hơn là kiếm từ gì ạ nó quan trọng hơn là kiếm từ lợi nhuận trong đầu tư chứng khoán anh chị em à, lợi nhuận trong cái việc kinh doanh bất động sản kiếm tiền từ sóng bất động sản đấy nên nhiều doanh nghiệp tạo sóng xong thì có thể cho cổ phiếu tức là vứt cổ phiếu luôn đây là những cái cổ phiếu mà sau khi tạo sóng xong thì có thể là không quan tâm đến nữa cho nó giao dịch nó sống nó chết như nào đây ạ à. có nhìn không ạ sau khi nó tạo sóng cho mọi người mua vào nó bán hết ra và sau đó thì điều gì diễn ra cổ phiếu sẽ gì ạ có thể cứ kéo sóng kéo lên mà họ cũng không cần quan tâm quá nhiều vì nó bởi vì họ đã kiếm được khoản lợi nhuận rất là nhiều rồi và thậm chí là một trong những cái đã có những cái nhà đầu tư đã có doanh nghiệp họ cứ tạo ra thật nhiều các công ty con và tạo sóng sau đó để cho chết tức là tạo ra nhiều công ty con tạo sóng cho đầu tư chết nên thế đây chúng ta thấy là thị trường nó không minh bạch bởi như vậy nên vừa rồi thì nhà nước đưa ra đưa ra rất nhiều gì ạ rất nhiều các biện pháp để gì ạ? hạn chế những cái sóng ảo như này để bảo vệ các nhà đầu tư bảo vệ các nhà đầu tư chúng ta thế bây giờ chúng ta quay trở lại về thị trường thì chúng ta có thể thấy rằng là đây là cái xu hướng của thị trường bây giờ thị trường nó đang trong quá trình giảm thì bạn biết rằng là hôm trước thì Dũng có chia sẻ các bạn là nó giảm mà nó hồi nó hồi khối lượng thấp vậy nó hồi khối lượng thấp là chúng ta cần phải làm gì ạ đấy nó hồi thấp thì chúng ta cần phải làm gì vậy khi nó hồi thấp thì chúng ta thấy rằng là làm gì có dòng tiền vào nên trong cái quá trình mà chu kỳ giảm nó có một công thức là giảm thì khối lượng tăng hồi khối lượng thấp vậy giảm khối lượng tăng hồi khối lượng thấp thì chúng ta cần phải bán ra nếu chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu để thoát ra vậy khi mà như thế này chúng ta phải bán ra để gì ạ trong trường hợp chúng ta đang nắm giữ còn thực tế thì nói các chị anh chị em và các bạn là Dũng đã thoát ra ở vùng này rồi thoát ra hết rồi và chỉ có mua một vài các cổ phiếu tăng trưởng nhưng nếu nó vi phạm là mình phải bán hết chứ không phải là vi phạm mình vẫn mua bởi vì rõ ràng những cái quá trình điều chỉnh này nó khiến cho nhiều cổ phiếu tốt nó cũng bị đứng ngoài ví dụ như là một cổ phiếu Dũng mua ở đây thì khi mà cổ phiếu này nó tăng rất mạnh nhưng về cơ bản thì đến cái vùng này mà nó dao động lớn mà nếu trong trường hợp mình thấy nó không ổn mình bán ra cổ phiếu này có thể tái tích lũy lại lên sau nhưng không phải vì đây nó rẻ chúng ta mua vào bởi vì rõ ràng chúng ta thấy là chưa có xu hướng của nó nên Dũng sẽ không mua lại khi mà cổ phiếu chưa sẵn xu hướng nên các bạn thấy là để mua được cổ phiếu thì chúng ta cần phải gì ạ có chiến lược còn một bạn có hỏi là gì à, mua bán mua là gì ạ nếu mà cứ mua mua bán bán thực ra hỏi mua cái gì bán cái gì á thì về cấp độ nhận thức đó là cấp độ thấp nhất trong tư duy tức là như là nếu các bạn mua cái gì thì Dũng bảo là các bạn mua dầu khí vậy trong cổ, cổ phiếu dầu khí thì có rất nhiều cổ phiếu để mua và các bạn có thể mua cổ phiếu thành công các bạn có thể mua cổ phiếu không thành công và có thể chúng ta là mua cổ phiếu thế bây giờ chúng ta mua thì rõ ràng là gì ạ có thể lúc này nó nó thành công có thể lúc này nó chưa thành công thế thì nếu mà nói mua cổ phiếu dầu khí hay đầu tư dài hạn thì sao vậy đầu tư dài hạn nó cũng gì ạ có thể sau 3 năm nữa có thể sau cuối năm nó thành công nên hỏi cái này thì chúng ta thấy là có câu trả lời hỏi thế này thì bất cứ ai có thể có câu trả lời cho chúng ta và nếu câu trả lời nó gì ạ phù hợp với suy nghĩ chúng ta thì chúng ta giữ cổ phiếu đúng không còn nếu mà nó không phù hợp với chúng ta thì chúng ta cũng gì ạ vẫn cứ giữ cổ phiếu đúng không ạ bởi vì chúng ta hỏi câu hỏi này chúng ta không có hành vi không có hành vi để gì ạ đưa ra quyết định nên hỏi để theo để cho an toàn hỏi để cho gì ạ thỏa mãn được cái gì ạ cái lo lắng trước mắt của chúng ta hay không ạ bao nhiêu anh anh chị em hiểu cái điều này có thể comment số 1 không ạ tức là nếu chúng ta hỏi cái kiểu dạng như vậy thì dù là cổ phiếu có bị giảm tức là bị giảm hoặc là dù cổ phiếu không mua được mà nếu chúng ta nắm giữ thì chúng ta thường là chúng ta vẫn nắm giữ hoặc là nếu mà ai đó trả lời cho cái câu hỏi chúng ta là đúng thì chúng ta cũng không có cái tư duy để biết nó nhận ra đúng hay sai chúng ta không có tư duy để nhận ra là câu hỏi đó nó gì ạ nó trả lời trả lời đúng hay sai nó cũng là đúng bởi vì chúng ta không thể nào đưa ra được cái cái cái kết luận nó nhưng nếu chúng ta hỏi một câu hỏi khác tại sao lại không mua cổ phiếu tại thời điểm này đấy thế thì nếu tại sao không mua cổ phiếu tại thời điểm này thì giả sử Dũng sẽ có một số các lý do như sau một là thị trường đang xuống giảm vậy thị trường trong xuống giảm thì trong xuống giảm á, thì về cơ bản là chúng ta không nắm giữ cổ phiếu và thứ hai nếu chúng ta nắm giữ cổ phiếu thì nó hồi đặc điểm của xu hướng giảm là gì ạ là nó ở giai đoạn cuối của một chu kỳ phân phối nên mà cổ phiếu đã phân phối hết này phân phối hết này phân phối hết thì rất lâu nó mới cuối quay trở lại cái mốc 1.500 này nên chúng ta không tội gì để chúng ta mua cổ phiếu ở giai đoạn đầu đặc biệt là xu hướng giảm này dù là giá cổ phiếu rất là rẻ đấy cái điều đầu tiên lý do thì chúng ta có thể đưa ra lý do thứ nhất ở trong mỹ thuật là các tổ chức họ đang bán ra cổ phiếu tổ chức á, dòng tiền lớn đang bán ra cổ phiếu đấy là lý do vậy các tổ chức bán ra thì rõ ràng là nhà đầu tư cá nhân không thể nào hấp thụ hết cái dòng tiền của các tổ chức bởi vì giờ dạ, nhà đầu tư cá nhân thì ít tiền nhưng lại gì ạ à, rất là tham lam rất là gì ạ à, thiếu kiến thức đặc biệt là giao dịch theo cảm tính nên ở giai đoạn đầu thì họ thu gom họ nhặt lượng thì lúc này thị trường chưa giảm lắm nhưng cái lượng nhà đầu tư tổ chức họ bán ra họ bán ra đến lúc nào họ gì ạ à, cũng bán ra hết và họ không có khả năng đỡ thị trường nữa để giúp cho cái cổ phiếu đỡ giảm nữa tại vì họ bán họ phải đỡ họ bán họ phải đỡ họ bán họ phải đỡ để cho cái cổ phiếu thị trường không giảm mạnh nhưng khi họ bán ra một lượng lớn cổ phiếu rồi thì họ không đỡ nữa và thị trường bắt đầu rơi tự do và khi quá trình rơi tự do này thì bắt đầu chúng ta sẽ đi tìm các nguyên nhân để giải thích cho quá trình rơi này phải không ạ và trong khi đó chúng ta không nắm rõ được cái nguyên nhân rơi là nguyên nhân ở đây trước rồi đó là dòng tiền đã bán ra rồi các cổ phiếu blue chip bán ra rồi các cổ phiếu penny đầu cơ bán ra rồi nên dòng tiền blue chip bán ra dòng tiền đầu cơ bán ra dòng tiền penny bán ra thì ai là người quay trở lại để hấp thụ cái dòng tiền này nữa mà cái hấp thụ này chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư theo cảm tính nhà đầu tư uh, mua không có chiến lược nhà đầu tư gì ạ không có kiến thức nên giai đoạn đầu thì họ hấp thụ được nhưng nhóm này thì nó không cần đỡ nữa nên cuối cùng gì ạ à? nhà đầu tư bị lỗ lỗ và tranh nhau bán và chúng ta gọi là bán theo bảy đà khi mà bán như này thì rõ ràng là tổ chức mà còn cổ phiếu họ cũng cứ bán nhưng khi bán thì họ thấy rằng nếu bán nữa thì rõ ràng là gì ạ à? họ sẽ gì ạ à? không bán được nhiều nên mà họ đỡ lại họ kéo lên để bán được nhiều hơn nên khi quá trình đỡ lại kéo lên thì khối lượng gì ạ à? không có dòng tiền tham gia vào khối lượng thấp hơn và khối lượng này chủ yếu là một số các nhà đầu tư bắt đáy tham gia vào và sau đó thì nó có thể tích lũy ở vùng này một thời gian có thể là một hai tuần đúng không ạ một hai tuần hoặc là có thể gì ạ nó rơi ngay xuống và nó sẽ tiếp tục đả đi xuống và khiến cho nhà đầu tư đầu tiên là lãi 300 phần trăm sau đó thì đầu tiên sau đó lãi 150 phần trăm và cuối cùng thì thành hòa sau đó thì thành lỗ và chúng ta thấy là nó lại có một cái bài toán là con gà tây đó là gì ạ chúng ta lại kỳ vọng nếu mà đang lãi 300 phần trăm thì bây giờ nó còn xuống 200 phần trăm chúng ta kỳ vọng là 300 phần trăm thì chúng ta sẽ gì ạ à? bán và không đầu tư nữa thì sau đó nó gì ạ à? nó không giữ được ba hai trăm phần trăm nó lại xuống 100 phần trăm chúng ta kỳ vọng là cổ phiếu về lãi 100 phần trăm cho nó bán 200 phần trăm nó bán nhưng nó lại thành lỗ và chúng ta cứ kỳ vọng như vậy và đó chính là câu chuyện muôn thuở với nhà đầu tư về câu chuyện này các bạn biết rằng là năm 2021 Dũng có nói rằng là CMA là thị trường vẫn còn tiếp tục tăng tiếp và nếu chúng ta thấy là chúng ta lựa chọn được một số cái cổ phiếu nếu các bạn nào đó thời điểm đó giúp có đưa ra một cổ phiếu Techcombank sau đó thì nó tăng rất mạnh trong khi đó người người nhà nhà tất cả các công ty chứng khoán tất cả các nhận định đều đưa ra là thị trường đi xuống bao nhiêu anh chị em là nếu chúng ta đọc báo thời điểm đó nếu chúng ta theo dõi TV điểm đó nếu chúng ta nghe ngóng ở các chuyên gia thời điểm đó thì chúng ta thấy là thị trường bắt đầu tiếp tục đi xuống anh chị em nào nghe cái thời điểm đó có thể comment số 2 biết được ạ và năm nay năm 2022 dung cũng đưa ra dự báo là thị trường lúc thời điểm đó thì họ nói đi xuống năm 2021 nhưng chỉ có DVD là nói đi lên ạ và sau đó nó chạy từ tháng 5 đến tháng 7 kết thúc để ờ, kết thúc một chu kỳ lớn và năm 2022 này thì chỉ có DVD là dự báo thị trường đi xuống các bạn thử xem là có phải như vậy không ạ tức là chỉ có DVD là dự báo thị trường bắt đầu đi xuống từ phía trên này và với cái việc mà các cổ phiếu đầu cơ nó tăng và nó hết chu kỳ thì cái việc mà chúng ta thoát ra và đứng ngoài thời điểm này là cái điều quan trọng vậy nếu các bạn thấy rằng là rõ ràng là họ bảo mua ở đây vì giá nó rẻ cách đây mấy hôm trước chúng ta nghe một vài các công ty chứng khoán lớn đặc biệt là các chuyên gia lớn họ bảo là thị trường đây là cơ hội tốt để mua vào đúng không ai đã nghe cái livestream như vậy có thể comment số ạ thị trường cơ hội tốt để mua vào nhưng bây rõ ràng là chúng ta đã bị mất khoảng 20 25 phần trăm rồi nếu mất 30 phần trăm lãi bao nhiêu phần trăm hòa vốn và nếu lỗ 40 phần trăm thực tế vẫn cứ giữ thì chúng ta có thể lỗ đến 4 đến 50 phần trăm vậy nếu các bạn lỗ đến 40 50 phần trăm rồi Dũng chỉ đợi khi mà thị trường tạo đáy là Dũng sẽ mua vào theo cái bùng nổ theo đà là Dũng đã chiến thắng chỉ khi các bạn hòa vốn là Dũng đã lãi mấy trăm phần trăm rồi cái sự khác nhau là gì ạ Dũng sẽ mua đúng không nên ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ phần lớn chúng ta gì ạ sẽ không hiểu cái tư duy như này thế thì ở đây bạn bạn Minh này bạn có thể lần đầu tiên bạn theo dõi kênh hoặc là bạn theo dõi kênh nhưng bạn chả hiểu là đang nói cái điều gì cả nên khi bạn bạn nói bạn chả hiểu cái điều gì cả nên ở đây chúng ta rằng là nếu chúng ta hiểu rõ cái điều này tức là khi một chu kỳ một vậy chu kỳ của thị trường nó kéo dài bao nhiêu lâu ạ à? quá trình phân phối ở đỉnh nó kéo dài bao lâu ạ à? vậy nếu ở đỉnh thì cái điều gì đang diễn ra đấy nên nghe là chúng ta cần phải nghe đầy đủ vì chúng ta không nghe đầy đủ không nghe đầy đủ nên không có kiến thức nên gì ạ chỉ nghe cái, cái từ khóa thôi ạ từ khóa nên khi chúng ta nghe cái từ khóa mà chúng ta lược bớt cái phần phía bên sau á nên là chúng ta thấy thấy là nó bị gì ạ nó bị vô cảm nên đấy là chúng ta đấy ạ nên chúng ta học chúng ta không nắm rõ được chẳng hạn bây giờ thị trường trong đi xuống nhưng bây giờ câu chuyện ở đây là hôm nay là video như này chúng ta đặt ra câu hỏi là nếu cái quá trình đi xuống vài hôm nữa mà nó kéo xuống đây chúng ta lại quay trở lại một vài video nó kéo xuống đây mà khối lượng nó thấp hơn khi nó gặp ở đây thì điều gì diễn ra nếu nó kéo xuống đây cái vùng đáy này khối lượng nó thấp hơn mà nó lại xác nhận một phiên lớn thì điều gì diễn ra thì đây chúng ta gọi là những cái lần mua gì ạ à? sau khi kéo lên rũ về đây mới biên độ nhỏ khối lượng thấp cạn kiệt mà nó kéo lên khối lượng lớn thì chúng ta có thể tham gia gọi là mua sóng hồi mua sóng hồi vậy khi mà chúng ta mua sóng hồi đúng không khi mà chúng ta mua sóng hồi đây ạ và khi chúng ta mua sóng hồi đây thì có thể nó sẽ có tích lũy trên vùng này mất một thời gian trước khi điều xuống nhưng có thể là gì ạ nó quay trở lại đây nhưng bây giờ chúng ta chưa thể biết được là cái quá trình này diễn ra đến đâu nên về cơ bản thì chúng ta tại thời điểm này là chúng ta nên gì ạ nên đứng ngoài thoát ra nha nên đứng ngoài thoát ra bởi vì đây không phải là cơ hội chúng ta tại vì cổ phiếu để đạt được cái phiên bùng nổ theo đà là nó cần thời gian nó cần phải test cung test cầu chứ không phải là nó gì ạ chúng ta mua theo một cái trạng thái mà chúng ta không biết được cái điều thứ hai chúng ta cũng thấy là với cái gì ạ nếu mà trong trường hợp chúng ta đang nắm giữ ở đây mà trong trường hợp thị trường tích cực nó kéo lên đây thì rõ ràng cái vùng cản này rất là lớn và khi cái vùng cản này rất là lớn thì điều gì diễn ra khi vùng cản này lớn thì về cơ bản nó cần rất nhiều thời gian để tích lũy và quá trình thời gian tích lũy thì chúng ta thấy là mua thì rõ ràng là gì ạ không may thị trường nó gãy kênh và nó giảm tiếp chúng ta sẽ lỗ rất nặng nhưng khi mà nó kéo lên nó gặp cái cản này thì rõ ràng là chúng ta thấy là cần rất nhiều thời gian để lên tiếp nên về cơ bản thì mua vùng này dựa trên nguyên lý rủi ro được thì được ít mất thì mất nhiều được thì không biết được được bao nhiêu nhưng mất thì mất rất nhiều nên chúng ta thấy là đứng ngoài là một trong những yếu tố có thể giúp chúng ta an toàn hơn còn khi thị trường nó tạo ra đáy này và nó tạo ra bùng nổ theo đà thì những vùng này cũng chia sẻ sau các bạn nhé Dũng dùng này cũng chia sẻ sau bởi vì có thể nó tạo ra đi ngang nó tạo đi ngang thậm chí là rơi rất mạnh đây nên để đạt được gì ạ tại vì chúng ta không thể biết đâu là đáy về cơ bản không thể biết đâu là đáy và chúng ta cần phải nhiều thời gian nữa để đo lường mới biết là đáy nên để bắt được đáy hay là để biết được đáy thì Dũng có thể biết được cái vùng tạo đáy nhưng phải với điều kiện là bùng nổ theo đà theo cái cách mà Dũng chia sẻ còn có thể nó tạo đáy nhưng nó không có phiên bùng nổ theo đà thì mua chúng ta vẫn bị thua lỗ nên chính vì vậy thì chúng ta cần lưu ý rằng gì ạ đến khi nào thị trường nó tạo đáy nó có gì ạ những dấu hiệu tạo đáy thì Dũng có thể phân tích hoặc là có những bài chia sẻ để làm thế nào để phát hiện ra cái vùng tạo đáy hoặc là cái vùng bùng nổ theo đà vùng bùng nổ theo đà giúp chúng ta đầu tư thành công hơn thì điều hôm trước thì có bạn có hỏi là đây có phải bùng nổ theo đà hay không đấy các bạn thấy là nếu bình thường các bạn Dũng sẽ có một kiến thức này trước khi chúng ta kết thúc này. về cơ bản thì bùng nổ theo đà nếu bùng nổ theo đà theo một cổ phiếu riêng lẻ như này thì cái xác suất thành công sẽ rất thấp ạ Đó. chúng ta sẽ thấy rằng là nếu trong trường hợp cổ phiếu mà kéo lên đây là chúng ta thấy là cổ phiếu giảm rất mạnh khi mà giảm rất mạnh như này đây là quá trình giảm rất mạnh này thì quá trình giảm mạnh này thì cái quan trọng là cái, cái nhóm cổ phiếu này nó phải tuân theo phần lớn phải tuân theo cái thị trường chung này nếu bùng nổ theo đà tại thời điểm này mà cái thị trường chung nó giảm mạnh hơn hoặc là cái tác động thị trường lớn hơn thì cái việc mà chúng ta tính theo cái riêng cái cổ phiếu này nó không sẽ cũng tác dụng nên chính vì vậy thì gì ạ ở trong cái quá trình một cổ phiếu riêng lẻ này mà chúng ta sử dụng bùng nổ theo đà như này thì với ở giai đoạn chu kỳ giảm nhá, giai đoạn chu kỳ giảm của tổng thị trường này thì giai đoạn đầu của chu kỳ đây là giai đoạn đầu của chu kỳ nó không đúng nó không đúng nhưng nếu giai đoạn này nó đến từ giai đoạn cuối của chu kỳ đây ạ nó đến từ giai đoạn cuối của chu kỳ này thì cái bùng nổ theo đà với diện đây đây là giai đoạn cuối chu kỳ đây chẳng hạn đây là giai đoạn cuối của chu kỳ giai đoạn đầu chu kỳ thì trong cái quá trình nó giảm rất sâu rồi và nó tạo đáy ở vùng này và vùng này thì cái bùng nổ theo đà này nó sẽ có độ an toàn rất là cao và chúng ta mua ở trong đoạn này đây là thị chung nên chúng ta áp dụng cái bùng nổ theo đà với cổ phiếu Techcombank tại thời điểm này thì thường chúng ta sẽ gặp rủi ro rất là cao và trong trường hợp này thì hôm nay có một bạn số bạn hỏi là vậy cái phiên này sử dụng bùng nổ theo đà ở đây có được hay không về cơ bản là không ạ về cơ bản là không ạ về cơ bản nếu bùng nổ theo đà ở đây tại vì cái cổ phiếu này là cổ phiếu riêng này với thị trường chung này VN30 là thị trường chung nó đang gì ạ nó đang vẫn chưa cho ta thấy là cái xu hướng điều chỉnh nó vẫn giảm nó vẫn chưa kết thúc về cơ bản thời điểm này chưa kết thúc nên chính vì vậy gì ạ khi mà cái quá trình này chưa kết thúc mà chúng ta lấy một cái phiên bùng nổ của một cổ phiếu như này thì chúng ta mua phiên này là rủi ro rất là cao đúng không rủi ro rất là cao nên cái quan trọng là nếu trong trường hợp mà tới đây cái quá trình nó điều chỉnh nó test lại vùng này và khối lượng thấp khối lượng thấp tại vì nếu thị trường giảm mạnh giảm rất mạnh giảm rất mạnh giảm rất là thận mạnh giảm mạnh mà nó khối lượng thấp thì lúc này chúng ta đợi cái quá trình xác nhận này bao giờ nó an toàn nó rất nhiều còn bây giờ chúng ta mua bùng nổ theo đà như thế này mà hiện tại một là chưa test cung chưa kiểm tra lại đáy cái thứ hai là thị trường chung nó vẫn đang ở một cái gì ạ nó đang ở một cái vùng đó rất là không an toàn ở đây và chúng ta mua như thế này thì trong trường hợp ở những đợt vừa rồi thị trường giảm hôm nay thì nó giảm mạnh cổ phiếu này không giảm nhưng về cơ bản ngày mai có thể thị trường tiếp tục giảm mạnh có thể tiếp tục giảm mạnh thì cổ phiếu này sẽ giảm mạnh nên chúng ta thấy là mua ở những vùng này là không an toàn cho chúng ta nên đợi trong cái quá trình này cái thị trường này nó tạo đáy hoặc là tạo ra vùng đáy thì cái những cái đợt kéo lên hay có cổ phiếu này tạo đáy trước lúc đấy chúng ta tính sau và cái cái này thì Dũng sẽ chia sẻ vào một cái video riêng tại vì cái kiến thức này là kiến thức rất là gì ạ nó một cái buổi đấy chúng ta có lẽ nó vẫn phải mất khoảng 3 đến 40 phút thì chúng ta mới mới biết được ạ ba bốn phút thì chúng ta mới biết được nên chính vì vậy thì chúng ta lưu ý là ở đây Dũng sẽ nói lại tại vì đây kiến kiến thức một số anh chị em biết rồi ở giai đoạn đầu tức là khi thị trường chung đang lao dốc thì những cái phiên bùng nổ theo đà của riêng cổ phiếu từng riêng cổ phiếu thường thì nó không có kết quả hay là tỷ lệ rủi ro rất là cao tỷ lệ rủi ro rất cao trừ khi cái giai đoạn này nó kéo đây giả sử nó kéo này nhịp đầu tiên nó giảm nó kéo giảm tiếp sau đó lại tiếp tục kéo lên đấy thì thường nó kéo một phiên nhịp có thể là nhịp thứ hai hoặc là một số trường hợp nó có thể giảm nhịp thứ ba đây là nhịp nhịp thứ ba thì cái bùng nổ theo đà riêng cổ phiếu ở vùng này nó sẽ an toàn rất là nó sẽ có độ an toàn rất là cao nó có độ an toàn rất là cao ở cái vùng này còn ở phía trên này bùng nổ theo đà của cổ phiếu nó rủi ro rất là cao bởi vì cái quá trình này nó vẫn tiếp tục giảm tiếp và cái tỷ lệ margin xin lỗi ạ tỷ lệ margin ở đây tỷ lệ margin ở đây nó còn rất là nhiều tỷ lệ margin ở đây nó còn nhiều nên bình thường là khi nó kéo lên nó điều chỉnh tiếp thì có thể nó ảnh hưởng luôn đến cổ phiếu này trong nhịp sau nhưng khi mà cổ phiếu mà nó rơi đến cái nhịp này rồi thì trường trung rơi nhịp này rồi thì cái vùng này có thể nó giảm tiếp vùng này có thể giảm tiếp nhưng tuy nhiên thì cái vùng này nó sẽ gì ạ nó sẽ vặn bắt kiệt cung ở đây rồi thì cái vùng bùng nổ theo đà với cổ phiếu này ở nhịp sau nó sẽ cực kỳ an toàn nó giống như ở đây ạ đây là những cái đợt giảm mạnh này nó kéo lên ạ đây là cái chuyện kéo lên sau giảm tiếp sau là kéo lên sau lại giảm tiếp thì những cái nhịp kéo lên phía sau nếu cái cái nhịp sau mà khối lượng là càng nhỏ càng nhỏ thì cái xác suất thành công cái này rất cao chẳng hạn đây chúng ta ví dụ đấy đây là giảm mạnh này đây là cái quá trình tạo đây chúng ta lấy một cái ví dụ ở cổ phiếu gas thì chúng ta nhìn rõ hơn đây là cái quá trình mà chúng ta thấy là giảm rất mạnh đấy ạ thì trong quá trình giảm mạnh nó hồi trong quá trình hồi nó test lại lần nữa nếu lần này thường thì quá trình hồi lần này so với lần này biên độ nó thấp hơn và khối lượng nó nhỏ hơn sau khi nhỏ hơn thì thường là gì ạ cổ phiếu sẽ kéo lên trong trường hợp kéo lên lần này mà khối lượng nó test lại mà khối lượng cạn kiệt thấp dù là thị trường chung giảm rất là mạnh nhưng khối lượng thấp thì cái việc xác nhận như này chúng ta sẽ mua rất là an toàn đúng không chúng ta sẽ mua ở vùng này rất an toàn thì đây là cái cách tức để chúng ta gì ạ phải kiểm tra những lần test cung test lần 1 test lần 2 test lần 3 khi thị trường giảm càng mạnh và chúng ta đây là những cái lần test đấy là không ai bán ra không ai bán ra thì nó có sự xác nhận thì chúng ta mua độ an toàn rất là cao còn đến bây giờ thì chúng ta thấy là chúng ta chưa rõ cái xu hướng như nào cả nên bây giờ cứ mua cổ phiếu dù là nó tăng trưởng tốt nhưng chúng ta mua có thể cuối năm chúng ta vẫn lãi nhưng về cơ bản chúng ta sẽ thấy là rõ ràng là cái rủi ro về gì ạ? xu hướng có thể giảm tiếp hoặc là chúng ta sẽ không mua được cái giá tốt nhất nên ở đây thì với cách này thì Dũng hướng dẫn chúng ta là để cổ phiếu tạo đáy và chúng ta mua được cái giá tốt nhất trong trường hợp chúng ta khi mua giá tốt nhất thì khi mà cổ phiếu hồi hay thị trường chung hồi 20 phần là chúng ta đã có thể có lợi nhuận 4 50 phần thậm chí 100 trăm rồi thay vì chúng ta bắt đáy thời điểm này thì khi mà thị trường hồi thì chúng ta mới hoài một hòa vốn ạ nhiều lúc thị trường hồi chúng ta mới hòa vốn thôi nên đây là cách thức mà chúng ta cần lưu ý thì khi mà tổng kết cái chương trình hôm nay thì Dũng muốn gửi đến chúng em anh chị em một số cái tổng kết như sau về cơ bản đó, thì khi chúng ta chia sẻ hỏi mua cái gì mà chúng ta không nắm rõ là lý do tại sao mua không nắm rõ là cái cái cái bối cảnh thị trường nó đang ở đâu trong xuống đi lên thì mua cái gì cũng thắng anh chị em nó mua cũng thắng và các bạn biết rằng là trong cái đoạn cuối chu kỳ đặc biệt là chu kỳ lớn thì các cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh và cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh thì có một cái cái mà chúng ta hiểu đơn giản là khi cổ phiếu đầu cơ đang mạnh thời điểm đó chúng ta không có kiến thức thì chúng ta mua là thắng mua là thắng thì chúng ta nhân quy mô lên khi chúng ta nhân quy mô lên thì dẫn đến là khi mà thị trường ở giai đoạn điều chỉnh giảm chúng ta không biết lý do tại sao điều chỉnh nhưng vì do chúng ta nhân quy mô lên nên lúc điều chỉnh chúng ta không biết lý do tại sao điều chỉnh nên thực ra chúng ta mất nhiều hơn ví dụ như này để cho các bạn biết rằng là à, tại vì một số bạn như đấy có một cái bạn tên là bạn Minh bạn gì ấy, bạn rất là đang có không vui bạn đang bức ở đây thì các bạn hiểu cái cách như này hiểu đơn giản đấy bình thường như này đây là thị trường thị trường chứng khoán thị trường chung chung của ta thì khi mà ở giai đoạn này nếu chúng ta mua cổ phiếu chúng ta có kế hoạch nhé thường kế hoạch thì chúng ta sẽ mua ở đây đây là tạo đáy và trong cái quá, quá trình tạo đáy này thường nó sẽ có hai chu kỳ chu kỳ đầu tiên là chu kỳ giảm rất là mạnh và nó tạo ra sóng tạo ra một cái diện tích lũy đầu tiên sau khi tích lũy đầu tiên thì nó kéo nốt kéo nốt ở đây chúng ta gọi là kéo nốt một đoạn mà chúng ta gọi là chu kỳ sóng cuối cùng là kết thúc ở đây vào tháng 7 các bạn hiểu đơn giản là đây là quá trình kết thúc sóng sóng chính của nó là sóng 7 tháng 7 và thường ở vùng này là chúng ta bán hết cổ phiếu bán hết cổ phiếu và sau bán hết cổ phiếu thì chúng ta giữ được khoảng lợi nhuận 2 đến 30 phần trăm trong vùng này các bạn nhá 2 đến 30 phần trăm trong lợi nhuận trong vùng này để đầu tư cổ phiếu đầu cơ trong đoạn này tại vì giai đoạn này là các cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh lý do tại sao cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh bởi vì các cổ phiếu blue chip ở trên cái vùng này nó sẽ có quá trình phân phối từ 3 đến 6 tháng các bạn nhá nếu mà có càng nhiều cổ phiếu blue chip thì nó phân phối càng dài nếu có ít cổ phiếu blue chip thì phân phối ngắn nên ở đây chúng ta phụ thuộc vào cái số lượng cổ phiếu blue chip ở trên này nhiều ít chẳng hạn chúng ta thấy là dòng ngân hàng dòng chứng khoán dòng gì ạ à? uh, thép là những cổ phiếu mà nó tạo ra cái sóng ở phía trên này và ở đây chúng ta thấy là sau khi nó kết thúc sóng thì nó tạo ra một quá trình phân phối dài đây vì dòng tiền người ta kiếm được lợi nhuận từ đây đến đây người ta chưa rút ra nên người ta chuyển sang các cổ phiếu đầu cơ vậy nếu chúng ta không kiếm lợi nhuận ở đây mà chúng ta lại kỳ lại gì ạ à? vùng này chúng ta không bán ra giả sử cho các bạn mua ở đây các bán ra thì rõ ràng là từ điểm này đến vùng này các bạn bị lỗ đúng không ạ vì các bạn bị lỗ các bạn không bán ra nên trong trường hợp các bạn quay trở lại các bạn mua bạn mua thì bạn thắng thắng vì các bạn thắng nên chúng ta nhân quy mô lên vì nhân quy mô lên nó lại thắng và khiến cho chúng ta thấy là chúng ta vẫn bám thị trường chúng ta không bán ra cổ phiếu và khi chúng ta không bán ra cổ phiếu thì mỗi một ngày dần dần <clears throat> chúng ta bị điều chỉnh cho nên giảm bớt nhưng ta vẫn kỳ vọng để hòa vốn chúng ta vẫn kỳ vọng để hòa vốn nhưng rõ ràng là gì ạ margin của chúng ta đang ở mức cao cái kỳ vọng của chúng ta nó mức cao và chúng ta vẫn đang có lãi nên chúng ta không bán cổ phiếu ra và chính vì vậy chúng ta thấy rằng là chúng ta giữ cổ phiếu đến lúc tí này và toàn bộ cái lợi nhuận từ đây chúng ta có đến vùng này có thể hòa vốn có thể lãi một ít thậm chí là bị rủi ro thậm chí bị lỗ đấy là lý do nó là cái công thức như vậy bạn không biết bao nhiêu bạn đã biết điều này có thể hiểu điều này có thể comment số 5 đúng không ạ đấy là công thức mà gì ạ phần lớn chúng ta sẽ thấy là bởi vì cái vùng mà chúng ta mua là lúc penny đầu cơ tăng mạnh nhưng cả một chu kỳ trước chúng ta không thành công nhưng lại đến cái vùng đó gì ạ do chúng ta không cắt lót nên nó lại thành công chúng ta lại cứ thấy cổ phiếu nào mua là thành công nên chính vì vì chúng ta mua thành công nên chúng ta gì ạ sẽ gì ạ à? lại tiếp tục tăng quy mô lên vì chúng ta mua thành công lại theo cái đội nhóm nào đó tại vì cái nhóm nào người ta phím chúng ta là thắng nên chúng ta cứ mua vào vì mua vào chúng ta sẽ không hiểu lý do thì ta mua bởi vì lúc đấy ông nào cũng, cũng là gì ạ à? ông nào cũng giỏi ông nào cũng giỏi nên chúng ta mua vào nên dũng có nói rằng là nếu thời điểm này các bạn không cắt lót đấy nên bạn bạn bạn nghĩa bạn minh gì đó không cắt lót ba nếu chúng ta ở vùng này không bán ra hoặc là chúng ta không cắt lót nếu mà cổ phiếu vi phạm thì nếu chúng ta biết cắt lót cổ phiếu vi phạm thì các bạn mua ở đây mua ở đây các bạn thành công thì khi mà các bạn đến đây vi phạm là các bạn giữ được lợi nhuận các bạn giữ lại lợi nhuận ở đây nhưng vì ở đây các bạn không cắt lót sau đó chúng ta giữ ở đây giữ ở đây thành công nên ở đây chúng ta không cắt lót nên đấy chính là cái gì ạ một cái điều mà chúng ta thấy chúng ta gặp lý do như vậy nên ở đây các bạn thấy là Dũng có nói là dành 20 đến 30 lợi nhuận từ đầu chu kỳ có thể sử dụng margin bởi vì chúng ta đã có gì ạ nếu chúng ta lãi thì chúng ta cất cái khoản tiền đấy rồi thậm chí lúc đó chúng ta đi đầu tư bất động sản hoặc là thậm chí chúng ta đầu tư một cái gì đó thì nó mới thắng được nên trong đầu tư chứng khoán là không phải lúc nào cũng đầu tư mà chúng ta chỉ đầu tư gì ạ theo chu kỳ thôi ạ nên để đây chúng ta thấy là học là chúng ta cần phải hiểu phải nắm rõ được cái cái nguyên lý chứ nếu bây chúng ta chỉ nghe là gì ạ? cái vùng này anh bảo là bán ra rồi tao lại không bán ra thì đấy là lý do hoặc là một cổ phiếu dũng có nói rằng là bán ra hay là câu chuyện đây ạ các bạn sẽ hiểu đơn giản giả sử đây ạ cái cổ phiếu này trên vùng này dũng bảo bán ra thế thì về cơ bản sau này cổ phiếu này có thể lên đến 200 đúng không ạ hay là cổ phiếu này nếu chúng ta mua ở đây chúng ta nhớ là chúng ta sẽ có một số anh chị em mua ở đây đúng không đoạn này đúng không đoạn tập những đoạn này xong vi phạm đây đoạn này chứ phải bán ra vậy bán ra sau đó thì bây giờ nếu mà bán ra vậy chúng ta biết là có mua lại ở đây không ạ câu chuyện là hay là cổ phiếu này nếu các bạn chỉ xem là cái cổ phiếu này TCM nên nếu chúng ta nghe là chúng ta không hiểu rõ đâu bao nhiêu bạn ở đây có thể thấy rằng đây là gì ạ mua vào đúng không ạ để cho các bạn hiểu lý do tại sao đây cổ phiếu này thời điểm này mua vào khi mua vào ở đây thì đến đây làm gì ạ nếu cổ phiếu giảm đến đây làm gì ạ nếu cổ phiếu giảm đến đây thì nếu chúng ta chỉ nghe vùng này là làm gì ạ bán ra đúng không ạ có phải khi mà cổ phiếu chúng ta mua ở đây vi phạm cắt lót bán ra vậy đến đây làm gì ạ đến đây làm gì ạ thế chúng ta sẽ thấy một cái sự xung đột rất là cao ở đây mua vào sau đó đây là phải cắt lót bán ra nhưng đến đây lại mua vào vậy nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta mua ở rất là cao sau đó thì đến đây giảm giá rẻ vì giá cổ phiếu rẻ đánh nhé mua vào lại bán ra sau đó đến đây lại là mua vào thì chúng ta thấy là có xung đột không ạ xung đột với phần lớn chúng ta nếu chúng ta không biết không ạ có phải không ạ tức là chúng ta thấy thấy là chúng ta sẽ bị xung đột xung đột bởi vì chúng ta không hiểu rằng là tại sao hôm trước mà vừa mua vào sau đó lại bán ra hôm sau lại mua vào nên ở đây chúng ta cần hiểu đơn giản là khi mua vào thì có thể do một lý do nào đó cổ phiếu bị giảm bởi vì chúng ta luôn luôn phải giữ cho cái cổ phiếu chúng ta không bị lỗ quá 8% quá 8% bởi vì nếu lỗ 8% lỗ 10% lỗ 20 30 là chúng ta sẽ thiệt hại rất lớn nhưng sau khi mà nó rũ đấy gọi là rũ mà nó quay trở lại tạo ra xu hướng thì chúng ta mua lại và sau khi mua lại thường là cho thành công cái câu chuyện đấy là có thể nó sẽ giảm nhưng có thể không nhưng về cơ bản là cắt lót chúng ta vẫn phải cắt đấy, đấy cắt lót chúng ta phải cắt bởi vì chúng ta không để cho nó vi phạm cái nguyên tắc bị thua lỗ đến 8 phần trăm chúng ta đấy là lý do nếu các bạn theo dõi thì Dũng muốn gửi đến chị em để chúng ta hiểu rõ được lý do tại, tại sao thì tất cả những điều này uh, sẽ chia sẻ Dũng sẽ chia sẻ những video nhỏ độ 10 phút 15 phút để chúng ta theo dõi chúng ta xem những cái video như vậy thì chúng ta hiểu thay vì những cái buổi này nó mang tính là chia sẻ tổng quan nên nếu chúng ta nghe chúng ta nghe một đoạn là chúng ta sẽ không hiểu được à, một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn có mặt trong cái buổi chia sẻ à, hôm nay về nguyên lý cơ bản thì hiện tại Dũng chưa thấy là một cái tín hiệu nào tích cực cho thị trường vào thời điểm này nên nếu mà chúng ta gì ạ nếu anh chị em nắm giữ mà chúng ta sử dụng trên chiến lược của đầu tư giá trị thì không biết chúng ta nếu chúng ta thấy là có lãi hoặc là chúng ta có vốn mà không phải nghĩ ngợi gì cả thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ những cái quan trọng này là Dũng đang đầu tư dựa vào đầu tư tăng trưởng kết hợp gì ạ phân tích cơ bản và phân phân tích kỹ thuật nên có thể nó ngược với một số anh chị em nên nếu chúng ta không nắm rõ được cùng hệ quy chiếu thì đưa ra rất là tức là chúng ta đưa ra những cái dự đoán hoặc là đưa ra những quan điểm rất là trái nhau nên mong rằng là nếu chúng ta hiểu thì chúng ta thì à, comment ủng hộ Dũng còn trong trường hợp chúng ta không hiểu không nắm rõ được phương pháp thì có thể đi tìm một cái hệ thống phương pháp khác phù hợp với mình chúng ta đầu tư như vậy nó sẽ an toàn hơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh, anh chị em và các bạn vào chia sẻ tiếp theo chúc các bạn à, ngủ ngon xin cảm ơn